Xin chào tất cả các bạn Hôm nay thì ờ, mình sẽ hướng dẫn các bạn ờ, làm cái ờ, hoa cái mẫu hoa là hoa pha lem như thế này nha ừ, Cái mẫu hoa pha lem như thế này thì chúng ta có thể dùng để cắm kèm vào các loại hoa uh, khác nhau um, theo mình thấy thì hoa nào cũng được hay sao ấy <laughs> mình thấy vì uh, cái màu nó cũng rất dễ là kết hợp ấy um, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm um, cái mẫu hoa này thì ờ, nó khá là đơn giản nhưng mà nó hơi mất công một chút uh, bạn nào có thời gian thì chịu khó làm cũng được uh, mình có thể dùng các uh, giấy uh, vụn ấy mà sau khi làm các hoa khác mà mình còn thừa thì mình có thể dùng để làm nha um, thì ờ, để làm cái hoa ờ, salem như thế này thì chúng ta cần một số nguyên liệu như sau à, đầu tiên đó là chúng ta cần giấy nhún à, giấy nhún thì mình dùng giấy nhún màu trắng ở đây mình làm hoa salem salem màu trắng nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm màu trắng còn bạn nào làm màu tím thì dùng giấy màu tím nhé các bạn hoàn toàn có thể dùng giấy nhún hoặc là giấy nhiễu để làm đều được à, giấy nhiễu thì nó hơi khó tìm nên là mình Ờ, giấy nhún thì chắc là nhiều bạn sẽ dễ mua hơn à, nữa là băng keo sáp màu xanh à, keo sữa này à, kẽm si mình làm bằng kẽm si nhá à, bạn nào mà muốn nó cứng một chút thì các bạn dùng kẽm cành nhá nhưng mà mình thấy kẽm cành nó hơi to à, kẽm si thì mình dùng ba uh, kích thước như thế này à, nữa là thước kẻ và kìm cắt à, trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái um, mẫu làm cái ờ, lá à, cái cái cánh ờ, hoa trước nha thì uh, các bạn uh, cắt cho mình một mảnh giấy nhún có kích thước là chiều ngang của nó là tầm 1,5 nha các bạn nhìn thấy chưa còn chiều dài thì uh, có kích thước khoảng 25 nha 25 hoặc là 20 tùy theo cái uh, ờ, ờ, cánh hoa mà các bạn muốn làm nó to hay nhỏ ấy. À, rồi à, sau đó thì các bạn mà à, dùng tay này kéo nhẹ cái phần đầu của cái uh, mảnh giấy nhún này ra nha nhớ là chỉ kéo phần phần bên trên này thôi nha sau khi kéo xong chúng ta được ờ, một mảnh ờ, giấy như thế này ờ, mình sẽ làm ba bông nên là mình à, sẽ kéo giãn nó nhé mình sẽ được ba cái mảnh uh, à, giấy uh, màu trắng như thế này uh, tiếp đến thì chúng ta sẽ ghép vào phần cành nhá ở đây thì mình uh, làm hướng dẫn cho các bạn ba cái uh, kích thước à, đầu tiên là kích thước dài nhất thì mình để làm cái phần à, thân cả dài nhất nhá à, kích thước thứ hai là cái phần à, cành mà mình để làm nhánh như thế này này đó à, cái kích thước nữa thì là nhỏ nhất thì mình sẽ dùng gắn vào từng cái cảnh một thì mình sẽ đo kích thước cho các bạn nha à, cái kích thước đầu tiên thì khoảng à, tầm à, 6 cm nha cái kích thước này thì nó không à, không bắt buộc đâu đây là mình chỉ gợi ý cho các bạn tham khảo thôi còn bạn nào mà làm theo kích thước như mình mong muốn ấy thì là tùy các bạn nhé cái kích thước thứ hai là tầm 12 cm đó à, cuối cùng thì tầm khoảng 30 ờ, à, 30 đến ờ, đây tầm 30 đến 35 cm nha. Tầm khoảng 30 đến 35 cm là vừa. À, rồi sau đó các bạn dùng cái kìm này này, các bạn à, uốn cong nó một đầu. Để đến lúc mình ghép vào hoa thì nó sẽ không bị uh, trội, nó không bị tuột ra đấy. đó à, được ba cái cành ghẽm như thế này à, sau đó thì à, bây giờ chúng ta sẽ vào phần à, à ghép vào phần cánh à, phần, phần à, hoa nha à, chúng ta dùng keo sữa các bạn phết keo vào cái đầu của cái phần kẽm này rồi các bạn đặt vào phần à, dưới mà phần chúng ta chưa kéo không kéo giãn ấy rồi các bạn cuộn là như thế này cuộn khoảng 3 vòng nha rồi các bạn dùng keo sữa này à, phết vào cái phần này các bạn nhớ là nên dùng keo để uh, phết vào đây nhá không nếu như các bạn mà cuốn chay ấy, thì lát nữa mà chúng ta ghép chúng ta uh, cuốn băng keo sát vào thì rất dễ là nó sẽ bị tuột ra nha đây rồi các bạn uh, dùng tay này nhúm nó lại như thế này nhúm theo hình vòng tròn thôi cứ nhúm cho đến khi nó hết đến hết cái phần à, giấy thì thôi nha đó như vậy là chúng ta đã à, xong được một cái phần à, nhụy rồi à phần phần à, hoa rồi thì bây giờ chúng ta sẽ dùng băng keo sát để cuốn lại nha đó, các bạn băng keo sát các bạn cuốn thật chặt thật chặt vào nha Ờ, các bạn cuốn chặt vào ra để cho nó cố định ấy đừng cuốn nó lỏng quá đến lúc mà uh, nó sẽ rất bị tuột dễ bị tuột ra ấy các bạn cuốn băng keo sáp đến hết cái chiều dài kẽm à, ờ, chúng ta đã hoàn thành sau khi cuốn phần băng keo sáp vào cái phần à, cánh mà chúng ta vừa làm ấy thì chúng ta sẽ được một bông salem nhỏ như thế này nha à, tương tự chúng ta sẽ làm với ờ, cái bông ờ, salem những bông salem còn lại à, thì các bạn cũng cuốn như vậy mình sẽ làm à, ví dụ thêm một cái bông nữa cho các bạn dễ hình dung nha à, tương tự với những cái uh, kèm kẽm còn lại chúng ta cũng làm như vậy nha à, thì các bạn sẽ làm khoảng uh, 10 đến 15 bông uh, hoa có kích thước nhỏ như thế này giờ đến ờ, công đoạn cuối cùng là chúng ta sẽ ghép vào cái cành ờ, lớn cành dài nhất như thế này nha mình sẽ hướng dẫn các bạn thì trước tiên chúng ta sẽ ghép vào cái cành nhánh trước như thế này thì các bạn dùng băng keo sáp này các bạn ghép khoảng 4 ờ, đến 5 cái bông này vào một nha vào một cái cành nhỏ này cứ ghép sole thôi ờ, ghép ờ, vị trí như thế nào là do các bạn ừ, không cố định là theo mình nha mình cũng ghép nó linh tinh nhưng mà à, trông nó giống giống là được Đấy thì các bạn ghép khoảng ờ, tầm à, ờ, 5 bông hoa 5 cái nụ hoa salem này vào một cái cành như thế nào cho nó uh, hợp lý là được nhá đây thì mình ghép tầm khoảng 6 bông sau khi ghép xong thì chúng ta sẽ được cái một cái nhánh hoa như thế này ừ, tiếp đến thì chúng ta sẽ à, làm cái phần à, thân dài nhất thì các bạn cũng ghép à, tương tự như vậy quên mất lúc nãy là mình à, không nên cuốn băng keo sáp giả đến đây hơi phí cứ ghép ờ, cho đến ờ, khi hết cái chiều dài của cái ờ, cành này thì thôi nha à, đến khi nào mà các bạn thích thì các bạn sẽ ghép cái phần cành kia vào Đây bây giờ mình sẽ ghép cái phần cành này vào đây nha à, Thôi để thêm uh, hai bông nữa thì ghép vậy đó sau khi mà chúng ta uh, ghép xong thì chúng ta sẽ được cái hình dạng uh, của bông salem như thế này một cành salem nhỏ như thế này ở đây thì mình làm hơi ít uh, hoa nha còn bạn nào muốn làm nó nhiều hơn ấy thì các bạn làm số lượng ở cái uh, nụ salem này nó nhiều hơn thì nó sẽ đẹp hơn nha các bạn dùng uh, tay để uh, chỉnh lại cái bông salem cho nó uh, vị trí cho nó đẹp là được nha đó à, thì mình đã hướng dẫn xong các bạn làm một cái bông salem như thế này à, màu sắc thì do các bạn lựa chọn nhá thường mình thấy ờ, salem trắng là dễ kết hợp với các loại hoa nhất à, vì màu của nó cũng à, không quá là sặc sỡ đấy thì à, nhìn nó khá là đẹp đúng không ạ ừ, thì à, sau khi các bạn làm thì các bạn có thể làm nhiều cái cành salem như thế này rồi để à, cắm vào các lãng hoa hay các bình hoa hay là bó chung với các hoa khác đều rất là đẹp nha à, chúc các bạn à, thành công với cái mẫu hoa salem này nha à, có gì thắc mắc thì các bạn cứ hỏi trực tiếp mình ở facebook cá nhân hoặc là à, để lại à, cái à, câu hỏi ở phần bè bên dưới đấy thì à, mình sẽ trả lời các bạn sớm nhất có thể nha à, chúc các bạn thành công với mẫu hoa salem này à, xin chào và hẹn gặp lại ở các bạn ở những clip hướng dẫn hoa sau nha xin chào và hẹn gặp lại